Anh sợ vợ chứ à Rồi nhiều ơi Ok ok anh ơi Vợ là để yêu thương không phải để sợ Thế là anh yếu Just rồi À, thế là chắc là anh đi anh ờ, đi lâu lắm rồi anh không biết cái cái cái truyền thống ở Việt Nam rồi Vợ là để yêu thương không phải để sợ Vậy đấy Một, Phải quay lại ngay phải quay lại ngay Tức là Nên nạp thẻ để để quay á hả Vâng, ờ, khẩu ấy 16 đam anh nhiều ơi Má ngon lắm Mà nạp một một một hộp là bao nhiêu Ê, quay quay quay quay một hòm là bao nhiêu? Một hòm là 40 sao là hình như là 40 với tao ấy. Đổ mẹ ghê ta. Làm à, mình làm tầm khoảng 10 hòm là ta bình Có cái nịt 10 hòm ra. <laughs> Trời ơi làm như vậy ăn của ông cu lắm. <laughs> làm, làm như vậy ăn của ông cu lắm. vợ tôi á vợ tôi bữa nay ít ít chơi liên minh mà bữa nay bà toàn ngồi xem uh, ngồi xem thôi chỉ ít chơi lắm lười chơi à. nhà anh hiếu ờ, có hai máy à hai máy mà ngon nhỉ mua rẻ mà mua cái máy xương xương tầm máy củ hoa là chục củ là đủ chơi liên minh rồi vợ anh chỉ chơi aram thôi nhiều nick meara của vợ anh à đó không phải không phải vợ ăn nhiều fan ăn khôi à ông xem gta năm uh, ai xem hết mà của xem hết của người này là xem người khác hay nhở thích xem cũng thích chơi hay nhở ờ, thích xem mà chả thích chơi thế nào chơi server công ty á anh rủ vào cho đi làm lúa <laughs> bình không mơ chóng mặt biết có chơi không thế là nó hiểu cái con người của mình cái trình của mình nó nằm ở đâu luôn <laughs> gọi là cái trình của ông bà ta được ngày xưa đi làm lúa đây đây đây đây đây đây chết tao là vét mạng là tao nhanh lắm chùm 100 đi xin leo thách đấu Cảm ơn Hoàng Hải nhá Vợ ăn phải đi chăn heo Kiếm tiền cho anh. Ê nó ra kìa nó ra kìa nó ra kìa Thằng thằng thằng ban theo ra kìa Ông ơi Ông ơi Ơi ông ơi Nè nè nó ra này anh em Nó ra này anh em Kiểu gì trả ra Kiểu gì trả ra Mà ra thì chết ừ, ừ. Ra thì chết Thấy mà mình thấy mà không Còn nhìn map là biết à Ui Ui Ui Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên Yes Ok, thôi tẻ anh em ơi Con ờ, con pan ra, ra lại, ra lại, tẻ, tẻ, tẻ, tẻ. Server công ty anh bao giờ, bao giờ mở à? Chưa biết em Nói chung là đang uh, trong giai đoạn triển khai rồi Đang làm rồi Hello cutie. Test cho nó ổn định là mới mới mở em. Wow, còn lâu. Lâu anh Các bạn làm xong rồi thì chắc là cũng gần xong rồi đấy, nhưng mà phải test. Cái cái mà lâu á là, là là là phải test các cái tính năng xem nó có phù hợp game không hay là anh em nhớ like và chia sẻ live stream với tôi nha. Mà mình đưa ra không đấy phải phải phải test anh em. Có quang cuốn chơi đấy. Quang à? những Cái quang của này có stream không? ai à. Giết người là phải đền đi. mạng nghe chưa Cứu cứu demo ấy Khó chịu thế Ui rồi ôi Phần lát Mấy ông này mất thời gian thật Rồi Giết người là phải đền mạng Không đền mạng thì phải đi tù Thế thôi Đi tù là như ăn cơm mà anh em Đây đây đây đây đây đây Mày ơi, Ven ơi, mày bước thời gian quá à. Ây da. Thôi acid acid. Em cho nó đẩy lên đi, cho đẩy lên tí. Ok ok anh hiểu không? Sương sương thôi. Đất này thì mình tính uh, úp lên cao thủ anh em ạ. Còn mà muốn tiếp hay không thì uh, cứ để xem nhé. Cứ, cứ xong rồi. Mà. Thích thì chơi tiếp vẫn được mà Đây em ơi Có này Còn pan này sao á Ờ à, kata kata kata qua kata qua Em anh hiểu anh hiểu anh Hiếu anh hiểu hiểu hiểu em Đây đây đây đây xuống đây xuống đây Ban mà kata kata kata kata kata kata chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi 3 giây 3 giây có hồn máu một giây một giây một giây có đúp một giây một giây ok rồi mày ừ, mày mẹ có cái nịt ông hoàng ly xin mẹ à mày chúa tể sóng âm boy 100 ly xin boy 100 ly xin anh nghe, nó không lan nhiều ơi đây đây đây Đâu, đây đây, đường đây, em đây, anh đây, đây, đây đây để, để nó lên đi cứ để nó lên đi đây nè ừ nhá chết rồi ok game bro Thôi tệ đi xin game dân nha, anh cảm ơn nha dân ơi Game này 18 phút không á Tầm tầm tầm đếm em Chơi mấy cái run này lúc nào thế thôi ờ, Tầm đầu đầu thì dễ về bắt đầu Bắt đầu cái nick mình nó tỷ lệ win nhiều á thì gặp smurf nhiều bắt đầu càng lên cao càng khó nhiều em càng nhiều đây, ơi đây đây đây máu nè má mày đạn anh không cho là thở luôn yeah. đánh không cho bạn có một phút giây là thở luôn hình như có cá tá ok anh hiểu chơi không chơi đi chơi chơi chơi gì chơi chưa chơi chưa chơi chưa người ta gọi là ly tiểu long kìa, kìa, kìa sau lưng anh kìa tụi đây tụi đây tụi đây em em hưu anh à chết luôn á anh mỏng quá chết luôn à mỏng quá mỏng quá nó đục anh cả anh chết luôn chơi không chơi đi chơi chưa chơi chưa chơi chưa đánh cho tụi nó hiểu cái vấn đề luôn ok <laughs> trong v này rất là mất mà mất thời gian luôn á trong viên này đây nam ơi đây nam ơi À, mua rồi, nhiều ơi, mua rồi Đây đây, anh lên này Lên sứ giả luôn này chạy đam mít luôn rồi Em cứ đẩy tốt đi, cứ đẩy tốt đi, anh giết nó xong anh lên Là đẹp Ok anh Hiếu ừ. Ý Nhơn hả mày Con này, con này, con này cho em em ra với team nha anh này tốt chúa tể sóng âm <laughs> mày bố của giờ dấp <laughs> go không phép đây lên cái thằng cái thằng lên lên tua mù này rất là bóc phép cháo đấy à, xe đấy làm cháo không được cháo cũng bổ phết đấy bạc sen này nấu cháo gì ngon vậy nhỉ bạc sen này nấu cháo gì ngon hơn nhỉ bò hay là gì ngon hơn nhỉ bò hay là heo nhỉ bạc sen nấu cháo bạc sen đấy heo kiểu xương heo kìa đây nấu cháo bình thường mà ở ờ, đủ hả mùa hơi lạnh lạnh sương xương á ờ nấu ít cơm trắng mê, mê binh mùa nóng này thì bình thường Chơi được em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi Tao on in với mày luôn Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Ờ, ờ, có, có, có thằng T1, T1, T1, T1 Chó t này, nó núp, nó núp, nó núp ở đây mà nó không bắn Duy mà lại bắn mình Thằng này biết chơi thiệt Và à, chủ anh dịch, ra dịch được. bình thường mà anh em Dịch bình thường mà, đi chơi bình thường Cái thể thật đi, bây giờ xã hội không dạy được thì để cho cho, cho tù người ta dạy tù tội người ta dạy em ạ chứ tôi chứ tôi thật với anh em là Sena quá sướng rồi không ai yeah. sướng bằng nó rồi người ta gọi là sướng mà không biết thưởng không sướng mà không thích thưởng thích cực thì, thì bạn cho cực tôi chứ sao vậy <laughs> cái ông lên phim này nó, nó, nó tấu hài quá Ờ kìa, em Intact mà anh yêu Intact, đây chết Intact mà người ta, người ta cũng chết, mình chết Người ta gọi là quét sạch mà Quá Em ngủ nhau, ok em ngủ Quá chỉ ở Cảm ơn em nha ngủ ơi Quá chỉ ở thật á, không đùa đâu thật Chào Thắng nha, chào Phúc nha, chào Hiến nha, luôn em